Xin chào mọi người nha Xin chào mọi người hôm nay thì à, mấy anh em mình đi câu uh, cá tra ở à, bên Hoàng Hải à, và bây giờ bạn Tú sẽ giới thiệu cho các bạn một uh, số sản phẩm hôm nay mình sẽ test nha rồi hello mọi người mình là Tú nha hôm nay mình đi uh, test sản phẩm mới của uh, Bushido đa số toàn là dùng đồ của Bushido hết gồm có dây nhựa đường là cũng là Bushido luôn có 4 size từ 0.47 52 57 và 62 nha mỗi size có 4 màu với lại hôm nay mình quýnh uh... mình quýnh uh... dây siêu bền và lưỡi Bushido đây Bushido Octopus uh, Blue Monster rồi uh, đợt này uh, dây á, mà được pha thêm uh, carbon nên dây rất là khỏe ha mọi người rồi bây giờ mình uh, mình sẽ tóm một một chùm này mình bắt cá cho mọi người xem nên mình lưỡi màu xanh đẹp quá ha ờ, ừ. ừ. móc bánh tráng vô câu thôi bây giờ mình uh, qua hai cục mồi để test con cá nha hôm nay được anh Hiền uh, tài trợ 100kg bún <laughs> được trăm ký bún quýnh uh, giải trí đúng cuối luôn á <laughs> nó chua thơm với con chú thúi thì cũng buồn thúi cá mới ăn với thơm sao ăn cái chân này ha nó quýnh ngay cái bùi rau muống đó hồi là cá lóc ăn à. hả cá lóc ăn chứ không có cá trà đâu <laughs> nhiều khi lên cái lóc nhiều tí cái lóc đâu mà câu cái lóc đâu cái lóc nó luôn táp chưa là cái lóc ở đây nó cũng không ăn đâu có bún nữa đâu không mình nghĩ bún rồi À, chồng cái bún nó đánh tới bao giờ Trời Đó <laughs> nó chịu rồi, chậu bộ nó, nó, nó, nó, rồi tí tôi tủ ăn tủ tủ Kìa kìa kìa Túc Ở ngoài, ở ngoài á xíu Chưa Cứng lên, cứng lên Cứng không? Đó à, Đóng vậy sao qua Kem America bứng Má còn phải chịu ghê luôn á Mình đỏ là sao? Thôi Cần tiếng hả? Tiếng, cần mới dừng á hả? Dạ, mới dừng bữa đó Nè Bữa lấy phôi về dừng à, á, giờ bún hả? Đúng rồi, hai cây đó ta thì ngược tay nó vậy chứ làm sao đây thằng tú đang bắt cá bằng ờ, cây uh, ờ, mambika nha nó chưa ăn sáng làm sao mà nó rung quá vậy nè không muốn ngược tay mọi người ơi <laughs> ngược tay khó chịu quá Khoan từ từ hai cục có trưa quánh được chưa nhâm quay còn lại khó chịu đi chứ xuống gần phía trời má tức xuống thủy hồi còn cái gì mà mình đang nói vậy tức không nói đến đi tú tú thôi hơn tú tú tú mọi người nãy à, giờ mình quýnh uh, nãy giờ cái chưa anh giờ thì còn đang covid nhiều lắm nên uh, à, đeo khẩu trang nhiều vô ai cũng đeo khẩu trang hết bảo vệ ừ. gia đình mình ha nó đi khỏi qua cô đài nó không tim qua tim cô đài bên kia hết mình để cho tim ảnh đi đó đâu ai đâu bắt cóc anh lên tội mà nó bể hết á bốn được rồi bỏ bốn xuống hả nước ở dưới hồ đó còn thúi hơn trên này nữa không nó nó bò bò bò bò à bò chạy lên vào lớp bò bò cái tướng về đó tướng tướng bắt cá à, tôi cá xấu thiệt <laughs> tướng với mà nói ờ, ông bắt cá thôi không đâu dây nhiều ờ, cắt phải nhìn nó ờ, cắt phải nhìn cắt phải thấy không thấy Bushido không dồn cái cứng luôn gì mày tu <laughs> nó này ca rồi nhấp luôn kìa đóng cái là vô liền chứ gì đóng ở đấy chùm nó ờ, đang làm mà ngoài ăn cá hả cá hả ừ à, lưỡi bushido ờ, hút cái là xuyên liền Đấy. Bép bép kìa, bắt bắt luôn, bắt luôn anh Kìa, cái cốc kìa Nói rồi thấy không Rồi bắt luôn Bép bép kìa, bắt bắt luôn, bắt luôn anh bóp bóp bóp Phải bắt cái má trời nữa má ừ. Ủa, Sao giờ dạy mua quýnh hả? Gì? Sao giờ dạy quýnh? Ừ Năm, năm giờ mấy giờ rồi Xuống lắm Mà cá bự nè Con này bự mà Kéo ngóc đầu đầu <laughs> lên bờ luôn kéo con cá xỉu vậy mới được đúng không nó dính cái bọc vô bơi đâu nổi đâu <laughs> chưa chưa chưa chưa vô nữa. chưa được rồi em ừ đi câu của tuổi thơ vô tới nơi luôn hôm trước đâu cho vô đâu dịch ừ. quá dịch á lén vô cái thấy không mấy cái mấy cái đã không ừ. mấy cái cắt gì mà hết này bóp bóp bóp này sao ăn bóp cắt gì mà hết này bóp cắt gì cắt ngang vậy luôn Đấy, bung rồi hả lưỡi bung hả làm cho mấy người kia trước đôi đôi rửa tay đi, rửa tay rửa tay ăn vừa ba cái có ăn ai ăn nữa không em ăn không ấy kia có ăn không ấy hết nhiều chứ ba cái nhiều bốn lông rồi từ cái kẹt đổi vô cậu cái kìa chưa anh phút kìa bóp luôn ha bóp mấy viên ra rồi dụng luôn rồi dớt mấy viên nó dụng luôn rồi đổ ăn nước rồi cũng lấy bật bún bánh hèn rồi chạy vô bộ bộ miếng miếng chạy vô ờ rồi bún nó bún không không hả ờ. thì nó cũng không cái này nó cũng bún hèn luôn nói chuyện em có hiểu thấy thấy nhỏ này nếu mình không mà cài vô chứ mình nó chạy không nản hết đủ sao con cái làm dạ yeah ốc quế sầu riêng thôi ốc quế sầu riêng bữa tôi hết đúng không bánh mì cũng ngon mà bữa tôi hết đúng không giữ ta chuyện đây lên đâu thầy giờ sao để mày để nó rớt ra để cái ly nè cái ly kẹp bóp luôn bóp luôn bể luôn hả ăn là la là quăng ngột <laughs> quăng ngột bánh mì luôn mấy cái xe này nhắc nhớ hồi xưa hồi xưa con ông, vô ông bán cho em nè ổng bị rớt nguyên cọc tiền bảy trăm mấy chục ngàn mà xưa hồi anh nhỏ nhỏ lớp 3, lớp 4 bảy trăm mấy chục ngàn là nhiều mới lượm nguyên cọc tiền nè cái hồi ờ, không biết ai cứ cầm vậy á cái hồi thấy ổng ổng ổng hoành lui ổng tìm chạy xuống đưa cho ổng giỏi luôn, đó thầy mấy Hồi đó trăm ngàn là mấy chỉ rồi To 700 ngàn to Ủa cá bào giờ không không không Cá bào không không không không làm Cái đồ xưa là lấy bằng trà Trà lấy cục đá Đối với bàn trà Ủa lọc Giờ có máy hết rồi vô cứng chưa cứng nè xe chưa cứng nè nó chưa cứng mà nó bánh hoài luôn á trời ơi dậy! xảy ra ông nội ơi cả nó vô <laughs> cái tướng tướng nó giật cá vô rau muống luôn chả vô rau muống á cá là chả nhiều <laughs> cái tướng nó này Ủa, má vụ với nhau rồi bắn lạ không bắn lạ kìa kìa kìa cô cô quên kén kìa quên kén này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 có à, ký á Cá lộn 6 kg quá, bắt nãy giờ đến xong Mày giỏi quá mày là nhất tao, tao, tao cá này không 6 ký nè, đá dùng à, tới à, tiếng 8 kg Đó, đó chưa Kìa, mày thấy cục mồi mày đưa sao mày dướng mà tao cái mấy, mấy, mấy chầu ấy đến kìa lồng mà sao mê bánh cao quá à bánh cao bánh lộn đi nè đẩy cho người ta bắt giùm cô chào tiếng quá đi <laughs> nó, nó nhảy vô ông kia luôn kìa bắt đi bắt đi chứ, em ờ, tuần sau đi cũng ờ, bắt rồi cũng sao không sợ <laughs> ủa cô hút à không có đi nè nó thả cái cần nó bắn luôn á thả hải thả vô hộ cậu có chân đá ta mất cái nó đâm vô trong đó luôn mà ờ, trời ơi ta mặc kệ ta không hề biết gì cái này đâu phải tầm mình đâu chứ nó đâu có đó đâu trời ơi hàng chi á anh này úp clip lên mất idol hết mất fan hết quánh dướng phải chịu thôi quánh giải mà anh <laughs> với lại dây phía sau tại dây này nó vô làm sao nó chìm ờ phía sau không gắn cò nè bố bố không dễ không gắn cò dây đâu có chìm đâu sao không gắn cò cha nó đâu có gắn đâu anh cò nó nhảy lên rõ ràng ở dây bên này hả à. ủa tao tưởng dính cây bên này chứ dính bên đó <laughs> tại là dính quay đâu má quay cạn cho thả cái xuống rồi tính Trả lại cục ủa dây của ai vậy ta tí qua xi này giờ đây mình mình đây mình đi chung thôi chứ mình đi chung chỗ mà chứ mình không có quen biết thấy gì không đuôi rồi à, không nào thấy á không chột mắt đuôi hết trơn rồi thấy rồi <laughs> nhảy lên giật rồi, nhảy lên <laughs> đó nhảy lên đóng nó hết mồi kìa <laughs> trời ơi trời vô không vô vô cho vô mặt tao nè <laughs> Ui tao che cái mặt lại cái hả Vô bà ơi Vô Vậy muốn vậy chứ muốn nào ra Vậy không hả ừ, Vậy là bóp bóp nó đã ừ. Nhảy lên, giật lên, nhảy lên Đổ quánh thằng Biên chạy, đổ quánh xả Biên ra thấy gì phải không? Xả ra chắc luôn

ấy chứ vậy má à, vượt chứ 40 30 25 giờ không sao không sao má. không sao cả má còn bốn luôn không à. má còn <laughs> bốn trụ muốn xin ơi muốn xin cục trước bây giờ cục trước rồi có dướng dây cục sau anh táo phải xin được cục nào nghĩ cho không cho nữa đừng xin quan cấp luôn kìa Cậu má dép dưới đó sao lấy lên rồi? 20. Lấy. Đọt chân cái mò đó. Má tự nhiên đọt đọt chân lọt con dép luôn. 16. Quân. Ê, bên bóp bóp. Bin bin hên bin. Để à. đi đóng đầu bắt à. Rồi, đậu Ghê em. đây. nào chạy ra kịp đó bắt đúng không vậy mới vui phải không rồi ra đường dưỡng này ra dưỡng nè ủa kia chị tìm đâu ra à bốn nè nó đi câu bữa đi câu gôn fit mà phải, phải có bịch muối tôm trộn bánh tráng luôn bữa <laughs> đưa cho thúng muối tráng đúng quả. <laughs> cắt luôn hả nè dạ, rồi Thôi ờ, nhỏ quá trời nó Ủa bò con đúng không? Đâu, cá quả trắng hay lắm Nhìn không? Cá được á, cá nổi bự á Cá trên cái máy phút Hả? Bấm cái nút đỏ trên đầu Bấm để luôn Sao nó không quay ta? Có cái thịt vô là hơi nó quay cái mặt Tôi quay trước luôn á. Ờ ok. Tôi quay trước mấy giây á. À cọt lên. Chồng quá kia. Không sao xíu à. mà. Cú một cái man ơi. Nó chết rồi. Cả nhà xíu bơi không nổi luôn à. thả sợ nó nó nó nó quậy một cái rồi. Là... là phải đặt qua bên hãng là làm mấy tháng trời mới để về tới Việt Nam á đâu qua đâu nằm cũng cỏ sao không giờ carbon nó lên giá quá mấy hàng xưởng bển á mẹ quẻ mình nó hành ăn trời cỡ phút cây cây này là làm cỡ nào phút làm cỡ đó nó tên thùng chụp tin vô mua điên phòng rồi về luống hết luống luống hết nha coi coi coi số nước ơi ê chuẩn bị bắt đi bóp bắt đi bắt đi bắt đi bắt đi lâu mà ờ, tao bắt ngán rồi hồi mình bắt sau ờ. gì vậy Trời cá không quýnh mà anh Alo Cá không quýnh con nào chất lượng em đó Em chành túng túng đúng không Đi em đi hướng uh, Tân Hương á Tân Hương ra Bình Long á Hai bóp ừ. Bắt cá bóp không, không kịp Hai cọc hai cọc không Quýnh cục thôi đá dày quấn cục thôi chụp hình nha cho nó á không quẹo phải á em em dòm dòm á có xe minh phương đá dày và quấn cục là... thôi mất công không, anh sợ anh sợ là chạy lên quận năm á quận quận năm lại ờ, cái chỗ uh, xe buýt cũ á không biết nó còn mở không chứ bữa là nó giờ nó nó nó xe tải nó đậu ở bên uh, Bình Long. Nó lớn nha. Ừ mà mà quận quận năm quận quận năm không quận 10 á không biết ờ, có mở lại chưa đúng không nó nhìn nhìn cái chạy biết thì lớn không lên thôi nhìn heo heo quá heo quá nhớ hả trắng hả kêu dạ. mở bút bó không trắng không thấy bó cái trắng thấy nó lên chưa mười bảy km đập heo rồi mà chưa tới giờ chín à, em đến phút ghiền quá tám giờ luôn 9 giờ mới đặt heo có heo nè à. cá trắng ờ, thấy lên chưa ờ lụng quá bự quá ơi heo anh em ơi <laughs> cái heo gợi vốn đi trời quá cá một xíu nó kéo không nổi hay gì á quá cá cũng cá có ký rưỡi ông mới là nướng cá ông mới hai ký hả à. uống gì uống gì Ủa, uống gì kêu kêu loại một hết luôn à đại à. kêu hùng bi nó loại một mà khỏi lựa cũng bảy úp cho nó ấy ca bị úp hả Ca cái đầu nó kìa. Cái đầu nó từ 15 16 kêu em ờ, có bị úp không à? Mấy mấy mấy ba ba bị úp, ba coca, ba nước suối đi. Rồi ca ca ngay có đôi giày cùi cui nữa hả má không mc à ừ được được được quá luôn hả dạ, ngay ờ, quá rồi khu khu này là khu gì uh, tế cắt là quá rồi ờ, khu b cuối khu b cuối á chị má con này ổn quá phi ờ, cá phi cá phi cá đúng rồi đúng rồi bán dạ. cá này mập coi chắc hàng 11 à <laughs> nói phá chạy nước miếng <laughs> chạy nước miếng phải mẹ chạy nước miếng chạy lâu lâu lâu lâu lâu phải được phải phải chạy nước miếng chạy nước miếng mình đang kéo con cá khó phải chạy nước miếng đứt luôn cái này mẹ nè mình nói nãy á chỗ nãy á bạn anh cảnh rồi à, phải không coi nhờ bên tỉnh rồi tỉnh rồi gì vậy nó tên hỏi ở hoàng hải á cái mấy hồ bự bự này có mấy đại gia quýnh ông quýnh đâu nổi không cô cô cũng cũng thôi mấy mấy xe quýnh trong nhộng vậy hả còn gì cảm giác trời bắt, bắt cá được anh không cần quýnh nó phải giật cá rồi mới vui chứ thì thì thì, thì mấy ông giật mấy này quýnh cho mấy ông bắt cá ăn bèn á ổng đâu ông giật bữa nãy là ờ, chị pin pin pin làm nhiêu chùm vậy làm nhiêu chùm à hai chục hai chục à xe xe cứng cái cần đóng Trời chịu cứng má ơi Chạy vô á Dính không? Dính Chạy vô á Quay nhanh lên Kéo căng căng lên, kéo căng, dây lên, lên. nhịp nhịp nhàng thôi cung cung cung cung qua quay theo cá bên đây chui vô bụi cỏ không à cái anh em không nổi cái gì đâu mà <laughs> ép bên nữa anh ép bên nữa ép về đây luôn đúng rồi ép mạnh lên bị luôn mạnh luôn mạnh ép nữa bị luôn gã gần thôi đừng có ép trời đừng có nó đi đừng có hạ đó đó đừng có để nó kéo lại vậy này luôn này luôn có có xả mà chết rồi này qua luôn vướng cần này nè này luôn không thấy quýnh mấy cần giúp nhẹ mà đúng không Hử? mấy cần giúp nhẹ lắm đúng không trời trời nó chống đó chống đó không cho chạy luôn bứng luôn quýnh giải con ráng không chạy chứ không quýnh giải con cá tại vì ừ chỗ này cũng không phải mà vướng cần ta nữa quýnh giải là đó vướng đó vướng cần cái thằng mặc áo gấu mới qua nó đấm cho mấy cái mặt <laughs> mặt nó hơi căng rồi đó vướng cần tao hoài hơi căng để tay với cà lê nói luôn rồi chưa người ta kẹp vô chụp rồi thả cái lê ra chụp đi pin chụp chụp chụp thôi thôi để sau để... mà cứ nhiều nhiều nhiều ngồi không có còn nào cái chừng nào hai chùm trắng hai cái lưỡi này nó dài bên về dưới mà bánh chung nó còn rối luôn kìa dở kìa Tụi lên, tụi lên, tụi lên Máng rồi, máng Máng ở đâu? Chạy qua máng Nó chạy bố ơi Kéo căng nữa rồi Nó ra tao khùng, tao đóng này hay la chứ nữa Cò đi, không vui Tao... tao rồ rồi đúng không? Bị điên cái đâu, bị khùng đâu đợi bữa em thấy cá người ta máng cho nhưng ờ, bên nãy này đủ anh ta ram chặt cái chân đủ liền ram chặn chân là trước này đủ anh tuyết thấy thằng tú cũng chạy ra đóng cái đủ người ta đạp với hồ luôn đủ cá tao đang bắt cá cầm câu giải nữa kìa à, kìa dở kìa nổ rồi đó đụng má lại tao lao tao thấy pin đã má qua qua đóng luôn nè đóng đi vô quý tay đủ má chán dán luôn rõ tại sao sao quýnh không thấy không biết tự nhiên quýnh à cứu cứu lọt xuống nè chậm ẩn câu ờ, dưới dân câu bị quýnh cá mém con nước luôn lòi lòi nguyên cái giò ờ, lòi nguyên giò phải xuống nước luôn á cái giò đặt xuống nước luôn tổng kìa cố gắng kìa ờ cái nhúng chụp chụp hình đi chụp hình ủa trời trắng má cái lớn kìa ừ chụp ấy cậu má này mà hồi qua cái này ở trong lưỡi không trời trời trời chụp lưỡi xanh rồi, chứ cái lưỡi xanh chụp cái má bự gì không rồi cái mười trong này cái lớn hơn này là trong bố già là đụng má nó mất tim nói chị thôi kìa bữa con mày chín chứ ba với liêm không á đủ mới ngồi vòng chết mẹ luôn ừ, chờ hết rồi ờ, lấy bịch này cũng không sáng giờ tao mới có một con cá cần ben đó kìa ừ, không biết đậu mẹ đừng Yêu ngà. Được 3 mấy ký, câu 25 kg thì đẩy mẹ nó hồ như nào được nào. Lắc sáu câu ăn toàn hai đứa nhau Chảo luôn, đúng rồi, đúng rồi. Má nội ngoại hai bên. Nhịp. Bò nữa rồi, bò nữa rồi. Bò nữa rồi. <laughs> Ê, quay về bên gần cái. Chết luôn rồi. Chả đi ngồi. Mặc <laughs> bây giờ tôi dẫn cái bệnh thì tao ngắt ra này lên <coughs> à, mày vô đi không mệt quá Ôi, đụng má cái pin mà nó nóng Pin Satya mà nó nóng luôn mày Mai tối giật bộ là tụi lạnh không? Được Hả? Tối à, bể cái lỗ tao luôn là đủ mẹ Trời của ông cường đằng kia cũng thứ dữ luôn rồi mẹ hai con đấu ăn lột luôn nè Ông Cường ơi, lấy mượn cái đai con Cường Để cho Hỏi hỏi hỏi Lấy mượn cái đai trên bàn coi Mượn cái đai gì kìa ờ, Tới rồi, bên đây bò Cái đai dưới bàn nó kìa, mất cái nó Lấy mượn cái đai trên bàn coi Rồi đổ mới sao tôi thắt Đây đây Hiền ngủ mới hiền dễ sợ thì chứ Chưa lấy mượn chứ không kêu bỏ thắt giùm đang ngốc đang ngốc bên chán đi qua kia trống kìa Đấy, đổ má, kéo ra nha, để qua đây nó vướng mệt lắm á. làm quá rồi chứ. Ờ, dạ, dạ, dạ, dạ. Đó, nằm bên kia ống rồi đó, còn không? Má đuôi bự lắm á. Dạ, này không có làm lòng gì đâu. <coughs> anh dạ còn mười lăm ngựa bảy kg rồi con này nó héo con này héo rồi héo nó héo sang ơi con to lắm sang ơi qua chỗ này nữa dở lên dở lên anh lượm anh chu qua luôn lượm khỏe quá mà lên cầm nó luôn đi quay lên luôn ờ, ờ, ra sư bò đập heo đi lên cầm luôn đi em rồi nó bò cái bò rồi. bò nào bò của bác thường bò ui trời ơi bò ba bảy kg rồi má to lắm bò lớn xe ơi từ rồi từ từ rồi ui kìa con kia nó chạy gì ghê ấy bên kia bác ui giời ơi ôi trong sang quay kìa quay quay lưới á có tiền rồi từ từ từ từ từ từ từ từ ập lại nha từ từ từ từ từ từ quay thôi thôi tay xuống tụi tay xuống tụi tay bên kia nguy hiểm quá tay không bên này rồi. đi đi đây đây. Con còn sải hả? Ờ, Các bạn nó kỳ gì hết không mà. Úi rồi. Con phải sáng đấy hả? Ủa má sáng cái chuyện con này. Dạ, dạ, dạ. Ui đừng đừng đừng. Ngon một à. Đây nha. Má Satiga mà cái bên nóng hổi luôn nè. Để cái kim, lấy kim. Em kem. lấy kim đi. Con kia đứt. lấy mượn lấy kim đi. bà mấy ký. Con hồi sáng này hả? Mẹ đâu con? ông ngoại đâu con? Trời à, Cường nó gánh tem ông nội ơi. Dư xúc đập. Dư rồi. Rồi. Có cái đọa, cái đọa, cái đọa. Cái điện thoại của tôi của anh đâu? Cái này hẹp. Ngoài 30 kg. 35 kg thì chắc cứu. Còn này 35 kg rồi. Kéo lên cha. Đủ mẹ. Ba mấy kg rồi. Hả? Con này hơn ba chục luôn hả Ôm hơn ba chục. Bấm máy, bấm máy đi, bấm máy đi. Né đéo sao nghe, né sao nghe. Né nha. Bụng. Rồi con cần lên chắc đứt lưỡi rồi à, rồi ba má, rồi kg có dư rồi ba 31 đậu sáu kg ba mấy ký được rồi nhiêu được rồi được rồi tham chi Tại còn ký con bò kia đâu dư hơn ký luôn 31 ký hả 31 ừ. ký không không 31 ký tư ai cho mượn cá vô mình? cá nào câu đó nó <laughs> chụp hỗ ơi con bồn tôi ơi nhà rồi dạ kêu anh tú nước bộ ra chậm cái phút rồi nè Tụi mới đánh trước rồi rắc Đâu ơi Rắc cứng quá Đâu, con bò nè Con bò bò Con bò Nó đang dọn đồ Ê, bên luôn kìa Có đâu, bán á à, Ăn, ăn, ăn, ăn Ăn, ăn, ăn á, ăn á, nó đi đường kia mà Con con đi hướng hả? <laughs> giữ giữ <laughs> giữ bút lại giữ bút lại quá nhìn ra đâu nè bánh lòn tại nở không rượu cái là mình về anh bệnh á nữa nữa nữa đây tại đây đi nhìn đi mọi ơi nhìn mày là tiên mọi ơi mọi ra đi chèo xuyên sống luôn tao thấy đớp phát một cái bao còn nguyên nguyên mày quay quay vô đủ đúng rồi cái đúng kia là đúng không chịu là tôi chụp con kia còn tiếng trình kéo chút tiếng còn kia đâu đâu phải bò đâu kia à. phải bò đâu nó nhẹ mà bên kia chung con rồi bên kia coi nó ra bên kia thì cái nó nó kéo bên kia chung rồi bên dây lận à, bò lên kia đưa cái đủ mắt cái bay lên lên kìa quay đi không quay nổi không con nằm bệnh mà um, một thằng quay một thằng kéo đi không được <laughs> hả sáng làm cái vụ đó làm nổi không rồi sao để để cầm cầm quay lên anh kéo con này coi hả cầm quay anh kéo cụ đó coi cái nổi không má cùng lắm chui, nó lôi chui. xuống rồi ờ, cầm cục pin luôn Đấy cùng lắm nó nó lôi xuống rồi gì ok à thôi buồn cứ lại chưa chưa chưa hẹp qua đưa anh hẹp luôn anh hẹp đưa anh đưa mày lại đưa lên đưa anh hẹp mày qua bên đây giống hả đưa anh hẹp đi đưa đi đâu đâu rồi anh anh rồi thằng ông á thôi đứng này đứng này đứng này ừ. không nài xúc á xúc á để cho nó chạy chạy là đứng im vậy đó rồi đứng im thì quánh đứng im thì quánh vô chừng vướng bên bên vô. kia quay vô quay vô quay vô quay vô dây Bushido Bushido vuông vuông rồi vuông không không nó qua tới đây rồi qua tới đây rồi Đúng rồi á Nó không nó quay vô quýnh luôn rồi Giờ dướng quánh luôn chứ không lẽ giờ dướng thả Ờ. vô rồi tao kéo vô rồi nó kéo đuôi còn con chạy nó con chạy lắm chạy đuôi cho tấn này rồi tấn tấn tấn vô vô rồi vô tấn vô tấn chạy lại <laughs> tấn hùng cha mấy thằng kia mắc cười tới tấn là nha anh em hết pin luôn hết pin luôn rồi đâu hết pin luôn rồi hết đầu hết tắt rồi không có coi chừng vô mặt

từ từ từ từ ờ, từ từ đi tiến đó và kẻ được cứu chót lấy cái kèm đi lấy cái kèm kẹp cái đuôi vô lấy lấy cái kèm kẹp cái đuôi vô hạ cái dây ra hạ cái dây ra coi cắt cái dây luôn coi lấy cái kèm lấy kèm ra kìa lấy kèm ra nè ừ. chụp hình chụp hình rồi để để để để cho nó sạch cái ké chụp hình á rồi rồi cái mở cái dây cho cho người ta gì giờ lên giờ lên ừ chụp hình cho cho nó kìa trời nó chờ nãy giờ em sao mà bưng không nổi đâu Vậy vậy vậy vậy. Vô em. Trời ơi, chết nữa Ê, nó gồng nữa Ai chịu vậy? Có chịu vậy? Chịu nữa nè, Ý, ý, ý, ý Bên, bên, bên, bên, chụp bên